<laughs> Xin chào các bạn, người cá tương đã trở lại và sao nữa các bạn? Rồi xuống bơi, xuống bơi Thôi anh em người cá Anh em người cá xuống nước thôi, bắt đầu chưa, let's xem Vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, that